khuya nắng lung linh sớm mai xua tan hết âm u đêm dài sương khuya vẫn in trên lá xanh chờ em đến đây cùng anh bao năm tháng heo khô bấy con tim khát khao thôi đớn đau tình yêu tái sinh trong nhau người yêu ơi em vẫn trông theo cánh chim đàn chờ anh đến cùng bước đi trong vườn tình ngồi dưới hiên căn nhà xinh từng ngày bên nhau đắm đuối sống trong tình yêu để lại sau lưng tháng năm đêm cô đơn của anh yêu muôn tia nắng lung linh sớm mai xua tan hết âm u đêm dài sương khuya vẫn in trên lá xanh, chờ em đến đây cùng anh bao năm tháng heo khô bấy đến xóa đi âu sầu con tim khát khao thôi đớn đau tình yêu tái sinh trong nhau người yêu hỡi, em vẫn trông theo cánh chim ngàn chờ nhau đắm đuối sống trong tình yêu để lại sau lưng tháng năm đêm cô đơn của anh yêu hãy mau trở về có tôi bên nhau đắm đuối sống trong tình yêu để lại sau lưng tháng